hiệu bếp là Greenay bếp có model là KGM563BE đây là bếp nướng của nó đây mâm vỉ này bằng inox đây cái vỉ này là được sơn một lớp sơn ờ, chống dính màu đen tính năng đầu tiên thì tôi cũng sẽ thử là khóa ga khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu và một bếp nướng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 nước mà nó có trào ra thì nó cũng chỉ ở trên cái bề mặt bếp này thôi chứ không thể nào mà ngập được đầu chia lửa này nguyên nhân mà để tắt lửa thì à, chỉ có do gió thổi mạnh thì bếp nó mới tắt trường hợp nước trào ra rất là ít xảy ra bếp thì nó cũng đã khóa ga kèm theo tiếng đóng rờ le và cái đèn đây nó cũng sẽ chớp đỏ nè còn có một số bếp thì nó sẽ báo cái tiếng bếp lên thì bếp này nó chỉ báo cái tiếng nó chỉ đóng cái rờ le thôi nếu để ý các bạn sẽ nghe tiếng tạch của rờ le nó đóng lại